là các bác cũng đã biết được cái độ hiệu quả của nó đã mang lại cho các bác. Vâng, đó chính là cái bộ hột tài xỉu 73 lắc mạnh lên tài và lắc nhẹ xuống xỉu. Với cái bộ hột tài xỉu 73 lắc mạnh lên tài, lắc nhẹ xuống xỉu này, các bác không cần là mình phải có tay nghề hay có kỹ năng lắc gì cả. Các bác chỉ việc lắc mạnh là nó sẽ về tài và lắc nhẹ đều tay là nó sẽ ra xỉu cho các bác. Rất là dễ dàng. Và với cái bộ hột tài xỉu 73 lắc mạnh lên tài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 100 100 luôn này đây thì em sẽ thử nam châm nam châm em thử luôn nhé, chén hột nam châm không hít chưa ạ đó còn nước muối thì à, em xin khất lúc nào mà các bác muốn trực tiếp test hay muốn test đầy đủ em cũng sẽ test cho các bác còn về phần bộ hột các bác nhìn này hột rất đẹp luôn đó đây đó được chưa sau đây thì em sẽ test thử 10 tiếng để cho các bác cảm nhận được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 73 lắp mạnh lên tài lắp nhẹ xuống xỉu này nhá. Bây giờ nó đang ở xỉu đúng không ạ? Em lắc mạnh tay để nó lên tài này. đó mạnh tay lên tài đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc nhẹ để nó xuống xỉu này đó lắc nhẹ tay là xuống xỉu bây giờ em sẽ giữ xỉu này lắc nhẹ tay và đều tay để em giữ xỉu xỉu này xỉu này xỉu này đó bây giờ khi mà mình muốn lên tài mình lại chỉ cần lắc mạnh tay là lên tài đó lên tài lên tài em sẽ giữ tài này lắc mạnh tay đều tay mạnh là sẽ giữ được tài tài tài tài đó bây giờ em lại lắc nhẹ tay để xuống xỉu này đó xuống xỉu mạnh lên tài chén này em hơi nhỡ tay hơi nhỡ tay thì nó lại vẫn giữ ở xỉu lỗi một chén nha các bác nhá tất nhiên là tài xỉu thì mình phải gặp chén phản hay là gặp lỗi rồi bởi vì không thể 10 chén mà em đảm bảo với các bác là chuẩn được 10 chén được đúng không ạ nó chỉ hỗ trợ được mình 85 đến 90 phần trăm còn phần còn lại là phụ thuộc vào cái cách lắc của các bác nữa mình có đều tay ví dụ như là khi mà mạnh tay mình có đều hay không hay khi mạnh tay mình nhỡ một cái nó nhẹ tay thôi là nó cũng đã xuống xỉu nha các bác nhá